đây vợ tôi xinh lắm anh ơi Nên tôi quý tôi yêu nhất đời Đẹp tựa hồ cô tiên nữ Ở tầng trên cõi vòng lai Tôi thề tôi nói không sai Yêu vợ mình tôi nói tôi yêu Khi xa nó tôi thương nhớ nhiều Lại cô nên gương sáng vì trong chăm sóc đàn con đẹp tựa cánh hoa rừng đẹp tựa cánh hoa rừng đẹp tựa cánh hoa rừng Thì tôi thấy vợ tôi đẹp còn hơn là tiên nữ hạ du trần Hay con mắt ông mưa Còn bà mắt văng văng Môi tay tái như là con phấn chảo Nó lại còn ăn trầu cho voi lỗ mũi to như lỗ mũi kỳ lắm, răng thì lưa thưa như thể cái bồ cào cái súng cái lùi còn hai cái bàn tay giống như hai cái chuối đôi ống chân tròn lùi quá chân to hồi nhỏ nó thiếu sông hơi nên mũi dài họ lo tóc cứng ngắc rễ che dựng mượt chùa lát nước ngực màu hôi nhưng nó sâu xa gì thì cũng là vợ của tôi tôi sẽ mê nó còn hơn là mê thuốc phiền miệng nó rộng nên nói nghe lắm tiếng còn lưỡi nó dài nên nói chuyện cà cà lâm là đàn bà con gái nhưng nước da nó đen trại như đồng cũng cũng đeo kiền là nhõng nhảnh nha con tay đâu về cũng đeo nhẫn và dạ, y phải nó cao không nói mà chi đằng này nó lùng xịt chăng lại còn đi chữ quá mỗi khi đưa con nó cắt lên tiếng hát đụng chấm cực học dịch nó ăn mười hột không ngừng cơm bữa nó sơi đâu chừng tám cộ rồi chán miệng chừng bốn dĩa chuối chân mỗi khi trong nhà có vũ quải kỹ cơm nha thôi thôi nào là bánh tét mà thật dưa giá nào là nem gỏi cà ri cũng chả nó ăn làm sao mà thiên hạ họ kêu trời tôi tuy xấu hình xấu dạng vậy mà tôi quý tôi yêu vì hai mươi năm chẳng cùng chia hồi sẻ ngọt còn đàn bà khác dù cho có đẹp nhưng đẹp đẽ gì thì cũng là vợ của người ta còn con vợ của mình tuy xấu như ma nhưng biết an thẳng và thờ chồng chung thủy Tôi yêu vợ tôi ở ờ, ờ Thì tôi yêu vợ tôi chứ sao Mắc cỡ chi mà lại sợ Thiên hạ chê cười Mỗi khi đi xa về Nó chạy lại mừng tôi Cầm tay nó Tôi vui như là Được của Và tôi đi sâu Như chăng Nhưng tôi cho rằng nó đẹp Ác lắm anh ơi